Hello, xin chào à, các anh chị cũng như quý nhà đầu tư nha. Hiện tại Kim đang đứng tại một cái lô đất của à, xã Định Thành, à, xã xã Minh Hòa, xin lỗi, xã Minh Hòa, huyện Nhiều Tiến ha. Hiện tại thì à, cái lô đất này đang nằm trên mặt đường bê tông với diện tích là 32 m ngang, dài 81 m. Bây giờ em sẽ quay lại cái cái cái, cái camera để quay cho anh chị coi nha. Lô đất này cách cái đường DT đường nhựa chính chúng ta 100m 70m chứ không được 100m nè đây là cái lô đất mà em nói các anh chị đây như anh chị thấy thì à, điện nè cấp quang đường nước à, à, đèn có đèn chiếu sáng hệ thống đèn chiếu sáng dân cư full luôn đường bê tông 3m xe du lịch rồi vô đây thoải mái ha xe xe tải lớn cũng vô đi được đây là hiện trạng của lô đất à, như đây bắt đầu từ cái cột này đây bắt đầu từ cái cọc này đó kéo dài qua tới bên giáp ranh bên nhà nhà căn nhà cấp 4 nhỏ bên đó ha sâu vô là 82 mét ờ, ở đây thì à, dân người ta cũng nuôi yến nhiều và lô đất này thì giá rất là mềm với uh, diện tích uh, vuông dứt và như thế này thì thích hợp với các nhà ở đầu tư à, mình có thể uh, mua thổ cư thêm để mình vô mình tách nền ra luôn và như anh chị thấy á, à, cái đường bê tông rất là lớn nha, 4 mét nè đường bê tông này đường bê tông 3 mét và anh chị thấy ở ngoài đầu đường đó là xe du lịch của tụi em à, để ngoài đó là cách đường nhựa này 70 mét đó anh chị thấy nè nhà dân san sát nhau luôn tiện ngoài đầu đường thì người ta nuôi yến ha thì nói chung là ở đây cách quỹ ban nhân xã thì khoảng 1 à, km và đường trường học 1 km và chợ cũng trường học à, một km luôn tại vì cái cụm xã trường học và trạm y tế chợ đều nó nằm ngay cái, ngã tư và đây ra ngã tư thì khoảng 1 km có nghĩa là tất cả các tiện ích ờ, nó đều ờ, xung quanh hết không quá 2 km đó và hệ thống đường điện chiếu sáng và đường nước sạch ở đây đất đai bằng phẳng như anh chị thấy hiện trạng lô đất đây nè rất là ok đó giá thì đầu tư rất là mềm anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại cho em à, và anh chị à, kết bạn zalo với em ha và đăng ký kênh youtube của em á để theo dõi nhiều cái lô đất à, chính cũng như là giá chủ à, những lô đất mà đầu tư giá tốt chưa qua đầu tư Rồi xin chào anh chị nha Nếu anh chị quan tâm lô đất này thì hãy để lại số điện thoại à, Cũng như là IP trực tiếp cho em Và kết bạn Zalo cho em nha Dạ ở đây là đầu đường của lô đất nè Lô đất này mình vô đây là đường bê tông Cách uh, lô này vô bê tông 3 mét Và đây là mặt đường nhựa chính nha Thông với lại Tân Hiệp, Bình Phước Đây Nói chung là như anh chị nghe tiếng à, đó bên đó người ta có nuôi cái nhà yến đó thì ở đây thích hợp là xây nhà ở đầu tư nuôi nhà yến à, kinh doanh ăn uống những khu này làm cái quán ăn nó cũng ok lắm ha anh chị thấy thì à, à đây cách ra tới ngã tư à, Minh Hòa khoảng à, 1 km anh chị quan tâm đến lô đất này thì hãy để lại số điện thoại ha và đăng ký kênh youtube ủng hộ em cũng như theo dõi các lô đất tiếp theo và anh chị hãy ờ, kết bạn Zalo với em nha em sẽ gửi sổ cũng như là gửi thông tin đất qua cho anh chị và giá cho anh chị hay hơn